Sao có hàng đó trên xe của chị? Không biết Tòa tuyên án Tội phạm Trần Thị Trang Tử hình Cảm ơn Cảm ơn Con phải mẹ mưa của con Trang cũng nhớ Nhớ lắm Nếu nó phù hợp với em Chị sẽ nhường nó cho em Còn nếu không Em sẽ không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình Không khí là một cây kéo Ông bà mà nó không có sai đâu chơi kéo là có ngày đứt tay ông bà mình nói chơi dao dao kia bà bị điên rồi đi bao nhiêu thì dẹp bao nhiêu là chị sai tất cả mọi người ở đây đều sai bây giờ phải tính với tao phải không đi uống xong chai nước suối đem về làm kỷ niệm nữa chứ hồi xưa thì cũng vậy còn bây giờ rất viên mãn nha mọi người bây giờ cuộc sống em vui lắm luôn <laughs> có người đang hồi xuân muốn yêu lại rồi kìa giỡn hoài chị yêu lại cái gì bây giờ em cầu cho bỏ được cái ông này chứ ở đó mà yêu lại bỏ liền đi gì đâu khó tôi nhận ra rằng tôi với mai không sống trong một thế giới không thể nào để cho thằng chó nó chạy được đúng rồi mà có chạy á chỉ có lên bàn thờ nhà mình thôi Hút xác nó luôn Cuộc đời tao nát bét gì rượu rồi Mày muốn đời mày nát bước luôn hay sao Mày nhậu giống tao rồi Ông gì rượu Ông mất đi một người vợ Còn tôi nè Tôi vì ông mà tôi mất cả gia đình đi nè Đã phải cố gắng một mình chịu đựng để con ước mơ Cha đã phải cố gắng làm tròn phần mẹ bên con đến giờ Bà quyết định bà thay đổi để uh, để bà được làm ba của con Tôi thương ba